kinh cách cha Kachanagota, Phật ngự ở Savatthi. Rồi tôn giả cách cha Kachanagota đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả cách cha Kachanagota bạch Thế Tôn, chánh kiến, chánh kiến. Bạch Thế Tôn, nhiều người vẫn gọi thế. Bạch Thế Tôn ở chừng mực nào gọi là chánh kiến? Này cách cha nát Thế giới này phần lớn y cứ vào chủ trương nhị biên với hai quan điểm cực đoan là có và không. Này cách cha nát, ai bằng chánh trí thấy được chính xác tập khởi của thế giới thì không thể chấp nhận thế giới này là không có. Này cách cha nát, ai bằng chánh trí thấy được chính xác sự hoại diệt của thế giới thì không thể chấp nhận thế giới này là có thật. Này cách cha nát, phần lớn thế giới này bị ràng buộc với những thiên kiến trong các phương tiện giả lập. Và ai không ôm ấp, chấp chặt các phương tiện giả lập, không có thiên kiến tùy miên, không chấp thủ, không sống trong thiên chấp thì không thể nào có quan niệm rằng đây là tự ngã của tôi. Khi khổ sanh thì xem là sanh, khi khổ diệt thì xem là diệt. Vị ấy không có nghi ngờ, không có phân vân trong nhận thức ấy không phụ thuộc vào ai khác. Trí tuệ nhận thức ở đây là của chính vị ấy. Với chừng ấy ý nghĩa này cách cha ná là chánh kiến. Tất cả đều có này cách cha ná là một biên kiến cực đoan. Tất cả đều không là một biên kiến cực đoan thứ hai. Xa lìa hai cực đoan ấy này cách cha ná như lai thuyết pháp theo trung đạo. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, Danh sắc duyên xấu xứ, xấu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu bi khổ u não được khởi lên. Đây là tập khởi của toàn bộ khổ quẩn. Chính do sự chấm dứt vô minh một cách triệt để nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên xấu xử diệt. Do xấu xử diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, u não đều diệt. Đó là sự chấm dứt của toàn bộ khổ uẩn.